Nào, chúng mình sẽ cùng bắt đầu tìm hiểu khái niệm về câu khiến nhé. Ngay cái tên gọi, có lẽ các con đã hình dung được rồi. Câu khiến, khiến ở đây là yêu cầu, là mong muốn hoặc sai khiến. Và nghĩa chính xác của nó sẽ là câu khiến hay còn gọi cái tên đầy đủ là câu cầu khiến. Dùng để yêu cầu, đề nghị, mong muốn thậm chí cả sai khiến nữa nhé. Của người nói, người viết đối với một người khác. Ví dụ này, Lan ơi, cho tớ muộn cái bút vớt. Vậy, trong câu này, bạn đã mượn Lan cái bút. Đây là câu khiến thể hiện yêu cầu. Con có thể nhận biết câu khiến như thế nào? Chúng mình cùng tìm hiểu thứ hai, đó là dấu hiệu nhận biết đơn giản thôi. Dấu câu để con nhận biết về câu khiến là bởi vì câu khiến kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm. Nếu mức độ yêu cầu của con nhiều, mạnh, cao, con hãy sử dụng dấu chấm than. Nhưng nếu mức độ yêu cầu ít thôi, con chỉ cần sử dụng dấu chấm. Như vậy, thông qua dấu câu, con cũng thể hiện được mức độ yêu cầu của mình đấy. Thứ hai, trong dấu hiệu nhận biết, con có thể lựa chọn những từ để thêm vào cho câu khiến của mình. Ta còn gọi những từ này là mệnh lệnh thức hay gọi là từ chỉ mệnh lệnh. Với những từ hãy, đừng, chớ, con thường thêm vào trước của động từ. Những từ chỉ mệnh lệnh thúc giục, ví dụ lên, thôi, đi, nào, con thường thêm vào cuối của câu. Và các từ yêu cầu đề nghị xin mong con thường thêm vào đầu câu